Hello, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách nhân đôi tài khoản của bạn bằng phương pháp sử dụng đầu tư chứng khoán DVD. Như các bạn đã biết từ hôm qua Dũng đã hướng dẫn các bạn đó là làm thế nào để chúng ta sử dụng cái sản phẩm phương pháp đầu tư của DVD một cách đúng nhất. Bởi vì nếu chúng ta sử dụng với phương pháp một cách đúng thì chúng ta mới có kết quả đúng không ạ? Nên hôm nay chúng ta hiểu rõ hơn về làm sao để chúng ta nhân đôi được tài khoản của mình trong quá trình đầu tư à, trước tiên thì à, chúng ta sẽ nói về cái phương pháp đầu tư DVD khác biệt so với các phương pháp khác đầu tiên chúng ta thấy là cái phương pháp đầu tư DVD chúng ta không phải đợi một cổ phiếu có thể là cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh như là cổ phiếu thế giới di động chúng ta nhìn này đây thì thông thường chúng ta có thể mua ở vùng đáy này hoặc là mua ở trong quá trình tích lũy này thời gian chúng ta phải đợi rất là lâu à, đợi rất lâu và thậm chí là cổ phiếu có thể bị thua lỗ nên phương pháp DVD thì chúng ta không phải đợi mất thời gian như này và thường thì chúng ta thấy rằng là uh, cái chi phí cơ hội cho cái việc mà đợi chờ lâu như này là thực sự là mất rất nhiều uh, công sức tiền của thậm chí là cái mệt mỏi khi mà thị trường chung nó lao dốc rất nhiều người thì thấy cổ phiếu giá thực sự là cơ bản rất là tốt nhưng khi mà thị trường chung mà nó giảm thì cổ phiếu của mình trước thì không tăng nhưng sau khi nó giảm nó giảm mạnh nên với cái hệ thống phương pháp DVD thì việc mà sử dụng cái chúng ta gọi là những cái mẫu hình nền tảng thì đây là cái thời điểm chúng ta thấy là mua và đây là những thời điểm mà mua thì cái phương pháp này cho chúng ta thứ nhất là mua đúng thời điểm thời điểm mà chúng ta mua một là rủi ro rất là thấp bởi vì cái cổ phiếu đã được tích lũy gần như là hết ạ à. tức là đã được thu gom gần như hết nên cái việc mà mua gọi là điểm then chốt thì bao giờ nó có độ an toàn rất là cao so hơn tất cả các phương khác một là à, rủi ro là thấp thứ hai là cổ phiếu tăng mua xong là nó tăng à, mua xong là tăng hoặc là nếu nó không tăng thì nó cũng tạo ra vấn đề tích lũy khá là tốt nên cái việc của chúng ta thấy là an toàn vừa an toàn này vừa thứ hai là mua xong không phải mất công đợi chờ mà cổ phiếu lại tăng rất mạnh đúng không tăng rất mạnh và cái điều thứ ba nữa các bạn thấy là chúng ta không phải sử dụng sóng lòng loằng đúng không và có rất nhiều sóng như sóng Elliot ở tất cả những sóng mà chúng ta thấy đo lường các sóng thực ra nó rất là phức tạp nhưng với cách sử dụng phương pháp này thì mọi thứ nó trở nên đơn giản vô cùng đúng không một cái người mới mới tham gia đầu tư không biết gì thì học phương pháp này thì nó cũng rất là đơn giản dễ dàng tiếp theo chúng ta thấy là cái phương pháp khác các bạn có thể sử dụng nến này à, sử dụng à, các chỉ báo RSI, MACD à, chỉ báo trung bình động chỉ báo dòng tiền các chỉ báo khác thậm chí là Ichimoku thì khi mà bạn sử dụng quá nhiều cái chỉ báo này nó sẽ mang tính chất là hỗn loạn có những chỉ báo báo lên có chỉ báo báo xuống có những chỉ báo là Ờ, không đi lên không đi xuống và với những chỉ báo như vậy thì bạn không biết là sử dụng cái chỉ báo này thì với cái phương pháp đầu tư BD thì gần như các bạn thấy là Dũng không sử dụng bất cứ chỉ báo nào cả đấy chúng ta nhìn đó ờ, có ở đây thì chúng ta thấy là họa quần là cái chỉ báo về xu hướng là trung bình đường trung bình đầu thôi còn tất cả các chỉ báo khác nó không có và chỉ có mỗi giá khối lượng thôi à, vì sao nó lại như vậy bởi vì thực ra các chỉ báo này nếu các bạn đưa một cái cổ phiếu này vào cái chỉ báo thì gần như nó đều có những cái tín hiệu tích cực hết ạ à. đây các bạn nhìn ạ bắt đầu nó có tín hiệu tích cực hết hoặc mã MSA cd đều tích cực hết ạ hoặc là những cái chỉ báo khác thì rõ ràng là việc mà chúng ta nắm rõ được một cái phương pháp mà chúng ta không phải bất cứ một chỉ báo nào nhưng khi mà chúng ta soi lại cái chỉ báo thì chúng ta thấy là nó khớp đúng không nó khớp nó đều cho những tín hiệu tốt nên rõ ràng là tôi cần phải chỉ báo không? không cần chỉ báo nhưng nó lại là chỉ báo rất rõ ràng bởi vì đây là một cái hệ thống phương pháp mà rất nhiều các thiên tài rất nhiều đầu tư tổ chức uh, mang tính chất là là là tạo ra mức lợi nhuận rất là lớn đặc biệt là những cái quỹ mà William O'Neill họ xây dựng lên đấy là lợi nhuận cực kỳ là là, là vượt trội so với những cái quỹ thông thường những cái quỹ khác đấy là các bạn thấy không đây là một cái cách mà chúng ta ngoài ra còn điều gì nữa không ạ với phương pháp đầu tư giá trị thì bạn biết là bạn mua có thể là mua ở những vùng dưới này nhưng đợi thực sự là rất là lâu mất rất nhiều thời gian công sức tiền của và trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là có nhiều trường hợp thì cổ phiếu sẽ không lên những cái việc mà đầu tư tăng trưởng ấy nó có hai cái dạng đó là nó sự kết hợp giữa những cái cổ phiếu tăng trưởng tức là cái cái việc mà cổ phiếu đó nó có những nền tảng về lợi nhuận về doanh thu về sản phẩm mới công nghệ mới bất nhiên cái nhiều cái mà chúng ta gọi là những cái cái tiện ích để cho cổ phiếu tăng và khi mà chúng ta có những điều đó thì chúng ta nghĩ là cổ phiếu tăng thì rõ ràng là cổ phiếu nhiều trường hợp không tăng nhưng với cái việc mà áp dụng cái mẫu hình này thì chúng ta sẽ có cái hai sự kết hợp cái điểm mạnh về cơ bản và điểm mạnh về kỹ thuật nó sẽ tạo ra cho chúng ta là một bộ đôi song song hành với nhau và nó giúp nó hỗ trợ nhau tạo ra những siêu cổ phiếu và những cổ siêu cổ phiếu thì bao giờ nó là có cơ bản tốt tức là nó là những cổ phiếu tăng trưởng tốt và nó phải đáp ứng được cái tiêu chí về kỹ thuật và nếu các bạn xem là ở trong những năm 2019 thì cổ phiếu này nó cũng hình thành những cái mẫu hình này liên tục à, nếu chúng ta để ý nó sẽ có những cái hình thành những cái cái cái mẫu hình ở trong cái này thì ờ, nó không có nhiều thời gian để cho các bạn theo dõi nhưng các bạn sẽ thấy rằng là những cái mẫu hình nó luôn luôn lặp đi lặp lại và những cái điểm các bạn có thể mua một cái độ an toàn khi mà các bạn mua bạn thấy là an toàn rất là là là tuyệt vời đúng không ạ ở những năm trước thì Dũng đã mua rất nhiều cổ phiếu nó những cái điểm mà chúng ta gọi là mua cái độ an toàn rất là cao và thường là mua cổ phiếu tạo ra mức lợi nhuận rất là mạnh và chúng ta thấy là là đấy tại sao chúng ta lại cứ phải mua ở những cái vùng mà uh, cổ phiếu nó đang uh, tăng tốc nó đang vượt qua như cái cản thì ở đây Dũng sẽ bật mí cho các bạn đây này uh, thông thường thì uh, một cái cổ phiếu mà trước khi nó bứt phá lần đầu tiên đó, nó đều thất bại hết ạ đa phần nó đều thất bại hết nên thường là khi mà chúng ta mua ở những cái lần đầu tiên nó bị thất bại chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ uh, mệt mỏi chúng ta không dám mua nữa nhưng sau những cái lần thất bại đấy chúng ta gọi là những cái quá trình kiểm tra cung cầu test lại và nó xác nhận thì lúc này chúng ta mua độ an toàn rất cao nên ở đây chúng ta thấy là với cái phương pháp của DVD ấy, thì bao giờ nó cũng có gì ạ một là an toàn rất là cao hai là chúng ta thấy là khi mà mua xong nó bao giờ nó ổn định về giá trước khi nó tăng trưởng trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh và bạn thấy rằng là một cái cái điểm mua như này cái thời gian chúng ta thấy rất là không mất chi phí cơ hội thứ hai là mua xong cổ phiếu có thể tạo ra mức lợi nhuận hai ba mươi phần trăm với cổ phiếu tăng trưởng thì nó phải lên đến hàng trăm phần trăm thậm chí vài trăm phần trăm đây là một cái rất là tuyệt vời so với phương pháp khác ngoài ra thì các bạn thấy là cái phương pháp này nó sẽ cho chúng ta nhìn nhận xem là cái cổ phiếu nào gọi là siêu cổ phiếu à, chúng ta sẽ đo lường bằng gì ạ bằng cái khối lượng ở trong những đợt điều chỉnh như này xem là những cổ phiếu nào trở thành siêu cổ phiếu chẳng hạn là các bạn thấy là trên thị trường thì các bạn thấy là PSR hôm nay Dũng thấy là à, nó có những cái đợt giảm như này thì Dũng sẽ đo lường xem là những cái đợt giảm này nó có mạnh hay yếu khối lượng nó nhỏ như này thì khả năng hồi sinh nó rất cao đúng không có một số trường hợp nó sẽ giảm tiếp nhưng tuy nhiên chúng ta thấy là những cái đợt giảm này nó cho chúng ta biết là cái cổ phiếu này cái lượng cung treo lơ lửng nó đã được vắt kiệt hết rồi ạ nó đã được vắt kiệt rất là nhiều rồi nên chính vì vậy thì cái cơ hội cho chúng ta có thể là mua trong nhịp tới nó sẽ là rất cao nên bạn thấy rằng cái việc mà chúng ta thấy là cái một là cổ phiếu mua xong là nó tăng và rủi ro rất thấp cái thứ hai nữa là chúng ta có thể nhìn nhận siêu cổ phiếu các phương pháp khác thì họ không tìm ra được siêu cổ phiếu nhưng với phương pháp này thì người ta luôn luôn tìm được siêu cổ phiếu kể cả cổ phiếu tăng trưởng hay là cổ phiếu phân tích gọi là giá trị thì uh, thường thì nếu nó không kết hợp được cái uh, cái phần kỹ thuật này thì rõ ràng là chúng ta sẽ bỏ qua những cái cổ phiếu như này đây là những cái điểm mà chúng ta gọi là cái điểm mà chúng ta gọi là mua theo kim tự tháp nếu bạn sử dụng chiến lược là mua theo kim tự tháp như này tức là chúng ta cứ mua dần mua ít tức là đầu tiên chúng ta mua nhiều hơn sau đó chúng ta mua ít hơn dần thì chúng ta đấy là lợi kép của chúng ta trên một cổ phiếu chúng ta đã có lợi kép rồi đấy, lợi kép rất là, là, là khủng khiếp trong cái việc mà chúng ta tạo ra mức lợi nhuận gấp đôi tài khoản trong thời gian rất là ngắn không thậm chí là không đến một năm ạ à. năm 2017 thì Dũng có rất nhiều người bạn đã đạt mức lợi nhuận hàng nghìn phần trăm các bạn đấy nhớ không phải là đây là công thực tế là hàng nghìn phần trăm chứ không phải là một hai ba phần ba trăm phần trăm thì đây chúng ta thấy là đã có rất nhiều các bạn khi mà các bạn thấy rằng cái điều này nó nghe vẻ vô lý là rất vô lý đúng không ạ rất vô lý nhưng thực tế là các bạn sẽ thấy là là ờ, ở trong đầu tư thì cái chiến lược mà mà mọi người có thể ai cũng biết đó là chúng ta sử dụng lãi kép ạ lãi kép một trình là một cái kỳ quan của thế giới và chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu mà trên thị trường nó có những cái đặc tính như sau một cổ phiếu mà khi nó tăng 20 phần trăm các bạn nhìn này đây những cổ phiếu mà khi nó tự từ nền nó tăng lên 2 phần trăm thì thường nếu nó tạo ra tích lũy ở trên vùng này khoảng 3 đến 5 tuần hoặc một số cổ phiếu thì nó lại 7 đến 9 tuần thông thường nó là như vậy thì nó tạo ra một cái nền tiếp theo chúng ta còn nền hai trước khi nó kết thúc một chu kỳ tức là kết thúc nó kết thúc chu kỳ tức là nó đi xuống ấy thì bạn thường là mọi người sẽ không nắm được cái công thức này và mọi người lại tiếp tục thấy ở vùng trên này khi kết quả kinh doanh nó quá tốt mọi người mua vào chúng ta bị thua lỗ ở phần trên này này nó có những cái tín hiệu về khối lượng chúng ta mua à, bởi vì rõ ràng phía trên này là cái vùng mà nhiều nhà đầu tư quan tâm khi mà bỏ lỡ cái cơ hội ở vùng dưới này à, những cái công thức này thực ra thì chúng ta thấy trên thị trường nó khá là nhiều và chúng ta thường chúng ta bị bỏ qua bởi vì ờ, khi mà chúng ta sử dụng lãi kép thì chúng ta biết rồi là mới mỗi lần ở đây chúng ta gọi là nó tăng khoảng hai phần trăm chúng ta bán ra lên đây khoảng hai phần trăm chúng ta bán ra thì chỉ cần là ba phẩy sáu phần trăm ạ tức là cái công thức của nó tức là uh, ờ, các bạn lấy là 72 chia cho cái phần trăm lợi nhuận thì các bạn biết cái cái số vòng quay để cổ phiếu hay là để lợi nhuận tăng lên gấp đôi giả sử bạn lấy 72 chia cho 20 phần trăm tức là mỗi một chu kỳ này bạn lãi 20 phần trăm thì bạn chỉ cần quay 3,6 vòng chưa chưa đến 4 vòng là bạn đã lãi gì nhỉ lãi đến 100 phần trăm đó gọi lãi kép bạn hiểu không lãi kép chẳng hạn nếu mà bạn chỉ cần lãi 10 phần trăm thôi lãi 10 phần trăm thôi thì bạn 72 chia cho 10 thì tương ứng 10 lần bạn hơn hơn 7,2 lần bạn lãi tương tự như vậy tức là bạn có lãi khoảng 10 phần trăm là bạn đã có lãi được trung bình tức là chúng ta gọi là lãi được 100 phần trăm rồi các bạn có hiểu không ạ đó là lãi kép bạn tức là chúng ta có một cái lãi này sau đó chúng ta lại tiếp tục quay trở lại chúng ta đầu tư lần tiếp theo thì đây gọi là lãi kép và trên thị trường chúng ta thấy là nó đã xuất hiện rất nhiều cái trường hợp khi mà chúng ta mua xong ạ các bạn mua xong ở những cái điểm này đây là những cái điểm mà xác nhận sau đó thì chúng ta sẽ lên hai phần trăm các bạn bán đi và các bạn lại tiếp tục đợi đợi đến khi tích lũy lại các bạn mua vào và các bạn thấy là cổ phiếu lại tiếp tục lên tận cái thời gian này này có thể chúng ta sẽ gì ạ mất rất nhiều chi phí cơ hội à, một số cách mà Dũng hay sử dụng để các bạn có thể biết rằng là Dũng sẽ bán một phần hai ở đây đi ạ giả sử một cổ phiếu khi mà lên 2% Dũng sẽ bán một phần hai đi khi mà bán một phần hai đi thì sau đó thì cổ phiếu có thể tích lũy lại và Dũng sẽ tiếp tục uh, mua lại ở phần này và sau đó thì bán ra sau đó lại bán ra sau đó lại bán ra sau khi mà bán ra ở đây thì chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ có thể giảm và chúng ta thoát ra khỏi chu kỳ đấy là cách thức mà Dũng đang sử dụng trong cái chi chiến lược đầu tư của mình và các bạn sẽ thấy rằng ở đây Dũng có một số các cổ phiếu mà Dũng đã chia sẻ với quý vị các bạn nó là chiến lược như vậy đó là cổ phiếu HSG các bạn nhìn thấy không HSG thì khi mà cổ phiếu ở cái thời điểm mua này thì rõ ràng là cái điểm mua các bạn thấy là rất là đẹp rất là tuyệt vời đúng không ạ thì sau khi các bạn mua ở vùng này thì đến vùng này là các bạn có phải xử lý rồi phải bán một là bán 1 phần hai bán 1 phần hai đi một số các bạn có thể bán hết đi không sao cả và đợi quá trình tích lũy ở đây chúng ta mua nhịp hai và chúng ta sẽ thấy có lãi kép đấy hai lần như vậy là chúng ta đã có lãi kép vào bao nhiêu ạ lãi kép là bốn khoảng bốn phần trăm rồi ạ các bạn thấy không ạ rất đơn giản dễ dàng không ạ nhưng quan trọng là chúng ta không phải là lúc nào mua thời gian mua ở đây là tích lũy là khá là dài nên không phải là chúng ta mua ở vùng này chúng ta khôn rất nhiều người thì thấy là nói một cổ phiếu rất là tốt mua vào trước thì sau đó cổ phiếu không lên và chúng ta đổ lỗi cho là phím thứ hai nữa chúng ta hiểu rõ rằng là trong đầu tư thì nó có thì có cái việc rủi ro rất là cao Đấy, khoảng độ đến 4 50 phần trăm có thể là rủi ro các cổ phiếu rủi ro nên tiếp theo là để đảm bảo cái lợi nhuận này lúc nào nó cũng an toàn và tạo ra là cái lợi nhuận cao tức là uh, nhân đôi tài khoản ở mức nhanh nhất thì chúng ta cần phải gì ạ quản trị rủi ro một số nhà đầu tư thì không quản trị rủi ro bởi vì họ nghĩ là cổ phiếu cứ càng rẻ họ mua vào thì các bạn biết rằng đây là một chiến lược rất là nói như nào cho nó nói nhỉ không không muốn nói nữa nhưng rõ ràng là chiến lược nó không được tốt lắm bởi vì khi mà cứ mua trung bình giá giảm thì bạn sẽ ngày càng bị thua lỗ nhiều hơn và hôm qua Dũng đã chia sẻ là có một số các bạn đã mua cổ phiếu như là Pao đã lỗ rất nặng bởi vì một ai đó đã hướng dẫn họ mua cổ phiếu này đầu tư gọi đầu tư ờ, về giá trị nên khi cứ mua cứ giảm là nó chốc đầu xuống lại cứ mua vào thì thực sự nó là một cái canh bạc rất là nguy hiểm của chúng ta nên đây chính là cái điểm mà chúng ta gọi là điểm thuận buồm xuôi gió đấy là điểm thuận buồm xuôi gió à, chúng ta có như PHR chẳng thế cái PSR thì nếu chúng ta có mua thì cho mua điểm này đơn giản đấy ạ thì dạng cổ phiếu này không phải là các bạn đầu tư lướt sóng thì trong đầu tư các bạn biết rằng là Dũng sẽ sử dụng hai chiến lược đầu tư để các bạn thấy rằng là chiến lược đầu tư đầu tiên là chiến lược đầu tư tăng trưởng là những cổ phiếu tăng trưởng như dạng cổ phiếu PSR là mỗi một cái nhịp đây các bạn có thể xem ờ, cái những cái nhịp mà Dũng chia, chia sẻ đây là cái những cái nhịp như này Dũng lại mua Đấy, có thể có những đợt mà nó giảm nhưng nếu không vi phạm mà, mà cắt lót thì Dũng sẽ không bán và đây chúng ta thấy là uh, chúng ta lại có nhịp mua tiếp theo đây là nhịp mua tiếp theo và nhịp đây là nhịp mua tiếp theo của nó và các bạn có thể quan sát ở đây là trong cái nhịp mua thứ hai này cái mua thứ hai này thì bạn nhìn là nó có những cái đoạn mà điều chỉnh Đấy, bạn thấy nó điều chỉnh lại nó điều chỉnh và nó điều chỉnh và đến lúc mà cái, cái những cái được điều chỉnh này này khối lượng nó cực kỳ thấp thì trước khi nó, nó điều chỉnh khối lượng thấp và nó cạn kiệt và thường nhà đầu tư cá nhân chúng ta không hiểu rõ đây là chính lúc là cái cái cái mỏ vàng nó đã lộ thiên rồi ạ cái mỏ vàng nó đã lộ thiên rồi thì lúc mà chúng ta thời điểm chúng ta tham gia mua ở vùng này hoặc là mua những vùng này thì bước vào một chu kỳ tức là vàng nó đã lộ thiên mà chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận rất là gần ở một chu kỳ cuối thông thường thì chúng ta sẽ bỏ cuộc ở những vùng này khi nó giảm rất mạnh hoặc là nó nó, nó test cung như này hoặc là chúng ta sẽ mua vùng này chúng ta thấy là nó rất sót ruột khi cổ phiếu không tăng lên đến đây chúng ta bán hoặc là lên đây chúng ta bán thì một cái cổ phiếu mà nó từ 20 nó lên mà nhậu lên đến từ 30 lên 50 đúng không ạ 50 mà chúng ta sử dụng kim tự tháp tức là mua tiếp tục theo kim tự tháp có lợi nhuận là mua vào cứ có lợi nhuận là mua thêm vào theo kịch khác thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái lợi nhuận rất là nhanh trong cái chiến lược mua kim tự tháp này một là nó an toàn bởi vì chúng ta mua ở trên cái nền nền như này nó cực kỳ an toàn Đấy, tất cả những cái nền này nó cực an toàn và chúng ta đo lường bằng những cái khối lượng khối lượng đây chúng ta gọi là những cái khối lượng nó thu hẹp và cạn kiệt thì lúc này chúng ta mới tham gia mua chứ chúng ta không mua trước ạ chúng ta không mua trước một số các nhà đầu tư thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là nhà quản lý quỹ chúng ta mua mua trước vào trong khi đó chúng ta có một vài trăm triệu một vài tỷ tội gì mà chúng ta cứ phải uh, mua vào làm gì thế thì ở đây các bạn thấy rằng là việc mua ở những cái vụ này độ an toàn rất là cao đấy là cái chiến lược cái sự khác biệt của của phương pháp của DVD với rất nhiều phương pháp khác khi mà họ cứ thấy cổ phiếu lao dốc như kiểu dạng là là như này thì họ mua vào và họ nghĩ là đây là những món hời họ cứ thấy rẻ họ mua vào bây giờ trước kia thì mua vùng này cổ phiếu lại lên bây giờ cứ càng rẻ họ mua vào xong đến lúc mà tài khoản của họ đã bị công ty chứng khoán gọi là bán hết thì bắt đầu bắt đầu lại bước vào chu kỳ tăng khác thế là chúng ta lại cứ tiếp tục đổ lỗi cho cái số phận đổ lỗi cho sao chúng ta lại hẩm hiu thế rất nhiều thứ mà bắt đầu ờ, rất nhiều người họ cứ đổ lỗi đó đấy là cách mà chúng ta một cái nữa là các bạn biết rằng là cái phương pháp của DVD ấy, nó khác phương pháp khác và các bạn biết rằng là cái quá trình lọc cổ phiếu của DVD thì uh, thường một số các bạn có hỏi là cách lọc như nào thì Dũng là lọc bằng tay ạ vì sao lại lọc bằng tay bởi vì khi mà lọc bằng tay thì chúng ta có một cái sự trải nghiệm trong cái việc mà chúng ta quan sát từng cổ phiếu một bởi vì có những cổ phiếu nó thanh khoản rất là thấp ờ, cực kỳ thấp và thứ hai là nếu mà Dũng lọc bằng tay này thì những cổ phiếu mà nó không đạt mô hình thì trong vòng chưa đầy nửa giây đã có thể kết thúc rồi không cần quan quan tâm gì ạ à. đấy chẳng hạn như này thì các bạn thấy rằng là uh, việc lọc bằng tay chúng ta chỉ cần một tuần thậm chí một tháng lọc một lần đấy ạ một tuần hoặc một tháng lọc một lần đấy ạ khi bạn lọc như vậy thì bạn sẽ tìm ra khoảng độ 50 cổ phiếu và từ 50 cổ phiếu đó bạn chắt lọc ra khoảng 10 cổ phiếu từ 10 cổ phiếu bạn chắt lọc ra khoảng 5 cổ phiếu thì đó là những cái sự tinh túy nhất và từ sự tinh túy nhất thì bạn sẽ tìm ra được những cổ phiếu dẫn đầu tốt nhất trong mỗi chu kỳ bởi vì các bạn nhớ là này việc mà yêu thích cổ phiếu nó là một cái thực sự cũng là một cái tín hiệu một cái cái đấy nó không được tốt tóm lại tư duy nó rất là nguy hiểm thế thì khi mà chúng ta mua một cổ phiếu cổ phiếu dẫn đầu tức là cái con dẫn đầu con đầu đàn đó nó là con khỏe nhất và nó con là nó nó sẽ tạo ra một cái cái cái cái động lực để cho những con tiếp theo nó đi đi theo mà chúng ta cứ sợ nó lên nhưng vấn đề ở đây là phần lớn các hệ thống khác thì họ lại chia sẻ với chúng ta là hãy mua những cổ phiếu mà nó chưa lên giá rẻ như là cổ phiếu Vietcombank là cổ phiếu bét bảng đấy, bét bảng lời Vietcombank là cổ phiếu nổi tiếng rất nhiều người thích nhưng lại là cổ phiếu bét bảng đấy thế thì ờ, cổ phiếu ACB nó lên 20 phần trăm hơn 20 trăm thì cổ phiếu bét bảng không lên mà thậm chí thua lỗ thì chúng ta lựa chọn cái cổ phiếu bét bảng hay là lựa chọn cổ phiếu đầu bảng thì cách mà lựa chọn ở đây để đạt mức lợi nhuận gấp đôi tài khoản thì chúng ta cần phải luôn luôn mua cổ phiếu đầu bảng trong mỗi chu kỳ hay là chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu SHG là cổ phiếu đầu bảng trong nhóm uh, thép đúng không ạ đây đây chúng ta nhìn thấy nó là tích lũy nền này bắt đầu nó xác nhận trong khi đó cổ phiếu khác như là HPG thì nó đã uh, vẫn chưa nó vẫn đang nằm im hai ba hôm sau nó mới chạy thì làm sao gọi là đầu bảng được trong khi đó hpg bao nhiêu nó lên 20 phần trăm thì cổ phiếu này nó chỉ 7 phần trăm thôi chúng ta đầu tư là chúng ta cần gì ạ cần lợi nhuận chứ không phải là cần danh tiếng cần thích cổ phiếu ngon cổ phiếu ờ, nó nổi tiếng không phải mà chúng ta cần phải cần lợi nhuận Đấy, lợi nhuận rõ ràng là cổ phiếu Hòa Phát và cổ phiếu HG nó độ an toàn như nhau nhé không phải là Hòa Phát an toàn hơn đâu ạ bởi vì nó đang có cái nền rất là chắc chắn đấy ạ thì rõ ràng là độ an toàn như nhau ok đấy là và tiếp theo nữa chúng ta nhìn thấy siêu cổ phiếu các bạn biết ở trong đầu tư thì ờ, các phương pháp thì họ không nói được siêu cổ phiếu họ không nhận biết được siêu cổ phiếu thì ờ, những ai mà đã theo dõi Dũng trong suốt thời gian qua đặc biệt là ví dụ ờ, này đây không phải là Dũng nhắc đi nhắc lại bởi vì cái ví dụ này lúc là rất ấn tượng ấn tượng bởi vì lúc này là thị trường nó đang là không có không có cổ phiếu nào không có cổ phiếu nào để để để có thể kiếm được lời bởi vì lúc đấy sắp Tết rồi thì Dũng đã uh, tặng mọi người một cái cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ ANV đây cổ phiếu ANV các bạn thấy ạ tức là lúc mà thị trường bắt đầu ờ, là cái thời điểm mà thị trường gần như là nó cũng không có cái cổ phiếu trong một thời gian dài thì Dũng đã tặng mọi người một cổ phiếu ANV Dũng bảo là mọi người ừ, là mua cổ phiếu này để đợi uh, chúng ta đón Tết bởi vì cái thời gian thì nó cũng lúc đấy là tháng 11 rồi thế thì uh, nó không có cổ phiếu để tăng thì các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta nhìn những cái cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường đây là góc độ để chúng ta có thể thấy là nếu chúng ta để ý một chút thì uh, có rất nhiều cổ phiếu mà Dũng đã chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua Đấy, rất nhiều cổ phiếu chia sẻ nếu những ai tóm lại các bạn phải phải phải theo dõi thì các bạn thấy được tức là những cổ phiếu mà cái thời điểm then chốt đây là những cổ phiếu mà cái thời điểm then chốt Dũng chia sẻ nó đều là tăng rất là mạnh đây đây xem là PSTB đúng không STB STB đây đây đây đấy là những cái thời điểm mà chúng ta thấy được là nó không phải là bình thường đâu ạ nó tất cả mọi thứ là chúng ta có thể biết trước được hoặc là các bạn có thể thấy là những cái cổ phiếu VCS chưa biết là có T4 nó có vẻ nó có bị lỗ hay không đúng không có bị lỗ hay không nhưng ở và cách đây một vài hôm vào tối thứ à, sáng thứ tháng hôm kia thì Dũng mới chia sẻ là cái cổ phiếu này chúng ta cần lưu ý à, vì sao chúng ta lại cần phải cần lưu ý Đấy, việc mà chúng ta đo lường được đo lường được thì đó, đó là lý do vì sao những cái cổ phiếu như này có thể chúng ta mua T4 về nó đạt được 5 10 phần trăm nhiều hơn một chút rõ ràng là chúng ta thấy độ an toàn rất là cao và còn rất nhiều chiến lược khác nữa rất nhiều các mô hình khác nữa thì chúng ta thấy là mỗi mô hình xử đây mô hình vai đầu vai này nó lặp đi lặp lại rất nhiều chu kỳ Đấy. sao nó lại lặp đi lặp lại bởi vì nó là tuân theo quy luật cung cầu đơn giản đấy ạ nó đầu tiên nó là tuân theo quy luật cung cầu cái thứ hai là nó liên quan đến tâm lý đầu tư à, và tâm lý nó chiếm khoảng độ 80 phần trăm và chúng ta hiểu về tâm lý hành vi qua những cái quá trình sách out xem là nếu khối lượng sách out mà khối lượng gì ạ lớn thì sao khối lượng thấp thì sao và những cái điều đó làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường để hiểu rõ hơn về cổ phiếu mà chúng ta định mua và trong thị trường thì hiện tại thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ phải phân phân bổ ra xem là có nhóm cổ phiếu nào nó đang là khởi khả năng dẫn đầu chẳng hạn thế chúng ta thấy là phải xem là cái nhóm cổ phiếu nào đang dẫn đầu thì đầu tiên chúng ta phải lọc xem là những cổ phiếu đó nó gì ạ nó có những cái tín hiệu có sự xác nhận không giả sử như là uh, à, VPB đúng không ạ nếu có tín hiệu xác nhận ngày mai tại vì đây nó có một phiên squat squat tức là nó kéo lên nó bị rút bỏ và nếu nó có sự xác nhận thì chúng ta có mua không đơn giản là chúng ta vẫn có thể mua một cách an toàn còn nếu nó không có sự xác nhận mà ngày mai lại giảm bởi vì T4 hay là cái thời gian chúng ta gọi là uh, cổ phiếu này nó không vượt qua được những cái đỉnh này thì tội gì mà chúng ta giữ lại làm gì chúng ta có thể bán ra và nếu trong trường hợp mà khối lượng giá nó giảm rất là mạnh cái khối lượng tăng và giá giảm mạnh còn nếu trong trường hợp khối lượng nhỏ thấp nhỏ thì tôi chúng ta vẫn có thể kiên nhẫn đợi chờ nên những cái tín hiệu như này chúng ta thấy rằng là rõ ràng nó cần phải một cái cái cái hiểu sâu sắc phải nắm rõ được cái bản chất ờ, cầm được đếm được cảm nhận được chứ không phải là chúng ta cứ mua mang tính chung chung tức là nếu các bạn làm gì mà chung chung thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không rõ ràng mà không rõ ràng mục tiêu không rõ ràng thì không bao giờ biến uh, từ những cái không thể thành có thể được tất cả những cái gì nó phải rõ ràng Đấy, thì ở trong cái video này Dũng muốn cho các bạn biết rằng là với cái phương pháp đầu tư chứng khoán của BD thì thứ nhất là nó sự khác biệt gần như toàn bộ những phương pháp khác đấy các bạn sẽ thấy là nó khác biệt toàn bộ phương pháp khác các bạn thấy là kể kể cả mọi người nói về mô hình tách tay cầm nói về những cái mẫu hình ờ, hai đáy thì cái mẫu hình hai đáy hay tách tay cầm của DVD nó khác hẳn bởi vì nó cần phải hiểu rõ và sử dụng VSA cho cái cốt lõi của nó chứ không phải là chúng ta cứ nhìn một cái tách giống tay cầm chúng ta đưa vào nó mang tính chất là là rất là là là sai cái nguyên lý của nó và khi mà sai nguyên lý thì chúng ta áp dụng không đúng và không đúng thì nó không có kết quả không có kết quả thì chúng ta bị thua lỗ không thua thua lỗ chúng ta lại đi đổ lỗi ở phương pháp này là không phù hợp Việt Nam rất nhiều người đã uh, áp dụng nó không đúng và bác mini có nói một câu rất là là, là rất là thích dũng rất là thích đó là sau khi thị trường uh, rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư khốn khổ ở bởi, bởi những đợt nhịp đầu tiên đây là cái nhịp vượt đỉnh này thì những cái nhà đầu tư khốn khổ khi mà thấy nó vượt đỉnh nhảy vào mua sau đó rũ hết ạ rũ hết thì lúc này là lúc mà nhà đầu tư khốn khổ bị rũ hết và sau đó nếu nó có xác nhận lần sau thì ông sẽ mua hay ở đây Dũng sẽ nói cho các bạn rõ hơn đó cổ phiếu PNG ạ sau khi nhà đầu tư những những nhà đầu tư khốn khổ đây là cái điểm xác nhận đầu tiên thì nhà đầu tư khốn khổ họ đã bị rũ ra hết nếu mà rũ ra hết mà nhịp sau mà nó tăng đúng không nhịp sau mà nó tăng thì cái nhóm nhà đầu tư khốn khổ rồi họ bán ra rồi thì lúc này chúng ta thấy tăng mạnh khối lượng lớn chúng nó mua vào an toàn cao không ạ rất là an toàn cao nên chúng ta thấy là cái nghệ thuật để chúng ta mua bán cổ phiếu rất là tuyệt vời đúng không SBT hôm nay là cái phiên điểm mua bởi vì các nhà đầu tư khốn khổ đã từ cái phiên này sau đó bị rũ ra hết rồi ạ từ phiên này bị rũ ra hết rồi sau khi nhóm đầu tư khốn khổ bị rũ ra thì mua vào những cổ phiếu này thì chúng ta chỉ là lướt sóng ngắn thôi bởi vì à, với cái xu hướng về nền tảng nó chưa phải là một cái nền cổ phiếu tốt Đấy, thì rõ ràng chúng ta cần phải đo lường là cổ phiếu nào là đầu tư gọi lướt sóng chẳng hạn thế thì chúng ta ở đây Dũng sẽ Ờ, nói cho chúng ta hiểu rõ hơn là những cổ phiếu nó mang tính chất là mô hình ngắn này đây những mô hình ngắn này nên ngắn chúng ta chỉ lướt sóng đấy đấy một sóng như này khoảng hai phần trăm và tăng rất nhanh hai phần trăm sau đó là tích cực 5 đến 7 tuần thế vậy uh, ờ, khoảng độ hai phần trăm và sau đó kết thúc chu kỳ và cái điều này nó cứ lặp đi lặp lại đấy một cái sóng ngắn hai phần trăm khoảng hơn một chút ạ sau đó lại tích lũy siết chặt rũ bỏ xong lại tạo ra khoảng 20 trăm và sau đó thì về mo và chúng ta cứ thấy nó rẻ đấy các bạn thấy nó rẻ các bạn mua vào ở một thời gian khoảng độ hai tháng trước nó tăng rất mạnh như sau đó thì ba tháng sau 4 tháng sau thì không biết đi về đâu bởi vì chúng ta thấy rằng là nó hết chu kỳ làm sao nó lên được Đấy, nó hết chu kỳ thì lúc này cổ phiếu nó lại về đúng cái đáy máng cũ chúng ta là gọi là máng lợn cái, cái máng lợn mà chúng ta biết là cái máng lợn thì nó là cái gì rồi ạ thế để đây là những chiến lược để các bạn biết là sự khác nhau giữa cái phương pháp cái sự vượt trội của cái phương pháp đầu tư DVD so với các hệ thống khác mà bạn thấy đã được học và các bạn ứng dụng thì ở đây chúng ta thấy là với các đồ, cổ phiếu đầu tư tăng trưởng thì các bạn có thể sử dụng gì ạ? sử dụng danh mục khoảng đến 5 đến 6 phần trăm còn chúng ta sử dụng khoảng độ 40 phần trăm đến 50 phần trăm là lướt sóng vì sao chúng ta cần phải sử dụng lướt sóng và đầu tư tăng trưởng với các cổ phiếu đầu tư tăng trưởng như là phát thì có thể chúng ta thấy là thời gian mà nó tích lũy hoặc là PR nó phải mất đến 3 6 tháng thậm chí nhiều hơn chẳng hạn các bạn nhìn thấy PR chẳng hạn năm 2000 19 cái thời gian tích lũy rất là dài Đấy, nếu các bạn để ý một chút thì không phải là riêng PSR đâu những cổ phiếu nó tạo ra cái này thời gian nó dài lắm mất thời gian lắm FPT cũng tương tự như vậy cái thời gian nó mất rất là dài Đấy, FPT đây chúng ta chỉ này nó mất rất là dài mà chúng ta chúng ta sẽ mất chi phí cơ hội đúng không ạ và chúng ta thấy là những cái này điều này nó diễn ra thường xuyên thường xuyên trên trên ờ, thị trường dược hậu giang chúng ta sẽ nhìn được các chu kỳ của nó chúng ta phải nhìn cả chu kỳ của nó mỗi cổ phiếu nó có tính cách khác nhau bạn hiểu không đây tính cách khác nhau sau đó nó chạy nước rút và các bạn biết là chu kỳ của nó là kết thúc nên cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu nó không có cổ phiếu tốt nó không có cổ phiếu xấu mà nó chỉ có cổ phiếu tăng giá hoặc cổ phiếu không tăng giá thôi ạ à. cổ phiếu hết chu kỳ thì nó là sẽ giảm cùng là lợi nhuận giống nhau ạ thời điểm này lợi nhuận rất là cao sau đó thì trong một tháng cổ phiếu giảm rất mạnh vậy định giá ở đây mới định giá ở đây cái nào cao hơn cái nào tốt hơn ạ hay là chúng ta thấy rằng là thường thì vùng này này những cái vùng này thì nó chưa công bố kết quả lợi nhuận như lợi nhuận ở đây nó có thể là thấp hơn rất nhiều so với lợi nhuận ở đỉnh cao nhất và thường những cái vùng này là lúc mà lợi nhuận ở mức cao nhất và lúc đó thì cổ phiếu đã đi xuống rồi nên nếu bạn nắm rõ được cái phương pháp cái hướng dẫn mà Dũng chia sẻ hôm qua các bạn hướng dẫn để chúng ta sử dụng cái phương pháp của DVD hôm qua và bạn biết rằng là với chiến lược chúng ta gọi là mua lướt sóng với những cổ phiếu mẫu hình vai đầu vai với những cổ phiếu mẫu hình hai đáy bằng cách là khi một phiếu tăng khoảng 15 20 trăm chúng ta bán đi ạ và chúng ta lại chờ một cái cổ phiếu nào đó có mô hình tương tự để chúng ta tiếp tục mua vào và với chiến lược ờ, quay vòng vốn thật nhanh thì cái việc mà đầu tư của cho là lướt sóng chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận rất nhanh trong khoảng độ 2 đến 3 chu kỳ đúng không ạ 2 đến 3 chu kỳ khoảng 3,6 chu kỳ là chúng ta đã lợi nhuận 100% rồi còn với các cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta có thể là mua theo kim tự tháp tức là chúng ta sẽ có rất nhiều nền để mua thì có thể trong 3 6 tháng là chúng ta cũng có thể lợi nhuận đến 3 đến 30 ừ, đến 60% thậm chí là 100% trong thời gian cũng là không phải là dài bởi vì trong thời gian như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là hiệu quả hơn rất nhiều giai đoạn đầu thì chúng ta biết rằng thường nó là sẽ chậm bởi nó tích lũy sau đó giai đoạn sau nó, nó tăng tốc thì chúng ta không hiểu rõ được thì chúng ta lại ứng phó một cách nó nó không đúng dẫn đến chúng ta bị thua lỗ thì đây là cái quan trọng nhất là chúng ta thiếu thiếu kiến thức thứ nhất là thiếu kiến thức thứ hai là cái tư duy thiếu tư duy bởi trong phương pháp đầu tư chứng khoán có quá nhiều phương pháp nên nếu chúng ta tư duy không đúng thì chúng ta sẽ thất bại đúng không tư duy Ờ, tiền thì nhỏ ít tiền lại đầu, đầu tư theo kiểu thâu tóm làm sao thâu tóm được ạ đầu tư theo kiểu như là mua cổ phiếu nắm giữ lâu dài làm sao cổ phiếu lên được nên một số anh chị em có thể là mua bây giờ một số cổ phiếu như vừa công banh có thể năm 2021 22 có lợi nhuận bảo là nó là tốt nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải biết là cổ phiếu chúng ta nếu cổ phiếu dẫn đầu thì bao giờ nó cũng tốt hơn của thị trường khoảng 5 lần giả sử một thị trường tăng khoảng độ 10 phần trăm thì các cổ phiếu cổ phiếu dẫn đầu nó phải tăng 50 phần trăm đơn giản như thế ạ nên bạn biết rằng là các bạn cần phải tập trung cho cổ phiếu dẫn đầu chứ không phải tập trung cho cổ phiếu của thị trường bởi vì nó sẽ không giúp cho chúng ta tạo ra mức lợi nhuận đột biến như chúng ta từng mong muốn một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đang đã theo dõi và đang theo dõi video của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay nếu các bạn thấy là những video của Dũng chia sẻ thực sự hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác được biết những video này và hãy đăng ký kênh ạ tại vì, vì nếu chúng ta đăng ký kênh thì các bạn sẽ gần như được nhận được tất cả những video của Dũng bởi vì có những lúc Dũng phát thì ạ à, phát rất là sớm của 8 giờ 15 có hôm thì như hôm nay Dũng sẽ phát muộn hơn bởi vì cái thời gian Dũng có một chút việc nên chính vì vậy thì bạn hãy đăng ký kênh đăng ký kênh để khi mà Dũng phát là bạn sẽ là người sớm nhất biết được uh, chương trình hôm nay xin cảm ơn các bạn rất nhiều